Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream tối hôm nay ạ. À. À, đây là một cái chương trình livestream mà Dũng nghĩ rằng là nó rất là đặc biệt với tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đang tham gia thị trường vào thời điểm này. Bởi vì chúng ta biết rằng là đã có rất nhiều các thông tin trái chiều về thị trường chứng khoán hiện tại cũng như là có rất nhiều các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua đã bị bị ờ, có thể chúng ta bị ảnh hưởng khá là nhiều nếu một cách mà chúng ta gọi nói một cách nó hơi mang tính chất là uh, chúng ta gọi là mất tiền chúng ta uh, thực ra Dũng không muốn khoét sâu vào cái vấn đề của chúng ta nhưng thực tế chúng ta đang mất tiền vậy tại sao chúng ta đang mất tiền trong thời gian vừa qua chúng ta có rất nhiều nguyên nhân khác nhau bởi vì uh, một số các nguyên nhân chính như sau ạ nguyên đầu tiên đó là chúng ta gì ạ không biết là thị trường nó vận động ra sao không biết là các chu kỳ cổ phiếu nó vận động như nào để chúng ta có thể nắm thoát ra khỏi thị trường hay là chúng ta có thể đứng ngoài thị trường trong thời gian vừa qua nguyên thứ hai là chúng ta nghe ngóng nghe một nhóm nào đó do một đội nhóm nào đó có thể hướng dẫn chúng ta và chúng ta có thể theo đó và chúng ta đầu tư và khiến chúng ta bị mất tiền trong một thời gian rất là dài nguyên nhân thứ ba là chúng ta có lòng tham rất là lớn khi chúng ta có lòng tham thì việc mà chúng ta gì à, tiếp tục mua nắm giữ và mong rằng một ngày nào đó cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng và chúng ta có thể có lợi nhuận bởi vì trước đó một chu kỳ trước đó chúng ta đã kiếm khoảng lợi nhuận khá là nhiều và ngoài ra thì chúng ta còn một số nguyên nhân khác nữa đó là nguyên nhân đó là chúng ta được một ai đó một người bạn nào đó hướng dẫn chúng ta đầu tư nhưng trong khi đó cái người bạn đó không có kiến thức nên chúng ta cũng bị tương tự như vậy Hello bao nhiêu các bạn đã ở trong giai đoạn này bản thân Dũng cũng ở trong giai đoạn này Dũng đã từng như vậy đã từng bị phá sản cũng đã từng ờ, tránh hết tài khoản thậm chí là nợ một con khoản nợ khổng lồ và đó chính là lý do tại sao Dũng biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư chúng ta bị ảnh hưởng nếu các bạn đã từng ở trạng thái như này có thể comment số 1 đúng không ạ nếu mà bạn nào đã từng ở trạng thái này Dũng tin chắc là phần lớn nhà đầu tư chúng ta đều ở trạng thái tương tự như này Đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường Chúng ta sẽ quay trở lại một vài cái sự thật để chúng ta có thể nhìn nhận xem là thị trường nó tại sao nó lại giảm như vậy Tại sao thị trường lại giảm như vậy và tại sao có rất nhiều nhà đầu tư lại không biết cái điều này Và họ tiếp tục mua vào bởi vì ai đó nói ở ngoài kia rằng là Đây là đáy rồi và đây là những cổ phiếu tuyệt vời nhất trên thị trường Và nếu cứ đầu tư trong một khoảng nhiều năm nữa và sau đó cổ phiếu bắt đầu tăng đây là video rất quan trọng Dũng mong rằng là tất cả anh chị em nếu các bạn đã đang bị thua lỗ bạn đầu tư mới tham gia thị trường và các bạn chưa có lợi nhuận và thậm chí là đang bị âm tài khoản những là đầu tư lâu năm liên tục liên tục nhiều năm và chưa có lợi nhuận bao giờ thì cũng cần phải xem video này và đặc biệt là những nhà đầu tư có lợi nhuận rất là lớn rồi sau đó bị mất hết tài khoản mất hết tiền bởi vì chúng ta không hiểu rõ sự vận động của thị trường như nào thì cũng cần phải theo dõi video này chúng mong rằng là video này sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều giá trị hơn và hiểu rõ được cái quy luật vận động của thị trường chúng ta quay trở lại đây là thị trường đây là những biểu đồ của thị trường chúng ta nhìn thấy một cái màu gì ạ có thể toàn bộ cổ phiếu giảm sàn như này nếu chúng ta quan sát ở đây thì nếu các bạn gửi tiết kiệm thì một phiên như này thì các bạn thấy rằng là cái khả năng chúng ta thấy là một phiên này thì toàn bộ cái sự tiết kiệm của chúng ta bao nhiêu lâu chỉ một phiên này một năm đẹp một năm gửi tiết kiệm nhiều cổ phiếu giảm sàn 7% 7% là cái quá trình giảm rất là mạnh một vài cổ phiếu giảm đến 10% à, L14 CO e giảm đến 10% và rất nhiều cổ phiếu đang giảm như thế này các bạn muốn biết sự thật về tại sao nó giảm như vậy không ạ Hello nếu bao nhiêu bạn muốn biết sự thật tại sao những cổ phiếu này nó giảm mạnh như vậy tại sao những cổ phiếu này nó lại tiếp tục giảm và đã có ai có thể tác động lên nó theo các bạn nếu các bạn muốn biết sự thật này có thể comment số 3 đúng không ạ nếu các bạn muốn biết sự thật này Dũng muốn chia sẻ cho các bạn đó là sự thật để các bạn biết rằng là tại sao những cái cổ phiếu này nó tiếp tục giảm tại sao những cái cổ phiếu này nó là cổ phiếu mà chúng ta kỳ vọng chúng ta kỳ vọng rất nhiều thời gian và bây giờ nó giảm cho chúng ta và chúng ta không biết chúng ta cần phải làm gì ok đây là sự thật nếu bạn mình muốn gì sự thật thì chúng ta sẽ quay trở lại à, chúng ta sẽ lấy lấy một cái cổ phiếu chẳng hạn như chúng ta nhìn đấy đây là sự thật ạ đây là cổ phiếu SI các bạn biết là cổ phiếu SI họ ở trong giai đoạn tích lũy họ có thể mua bán liên tục mua bán ở đây với số tiền rất lớn họ mua rất liên tục liên tục liên tục họ mua ở đây đấy là những cái tổ chức lớn họ mua vào nhưng tuy nhiên thì khi bạn biết rằng là trong quá trình mà bắt đầu đi lên thì chúng ta đã nhìn thấy là đã có những nhịp bán đầu tiên và cũng có nhịp mua đầu tiên ở giai đoạn này nó chưa nhiều lắm ạ nhưng chúng ta cũng có mua và bán nhưng tuy nhiên bắt đầu ở phía trên này chúng ta nhìn thấy không ạ đây là cái phần mềm gì ạ à? file an đây là phần mềm file an rất nhiều các bạn sẽ có thể biết phần này nếu chúng ta chỉ cần gì ạ à, chuột phải chúng ta đặc biệt là những ai đó đã sử dụng cái file an có bản quyền chúng ta ẩn đi thì chúng ta sẽ không thấy cấy gì cả nhưng chúng ta chỉ bật hiện lên là chúng ta thấy là toàn bộ đúng không toàn bộ cái này. ở đây ai là người bán ra đây là ai là người bán ra và chúng ta nhìn thấy là ở phía trên này rất nhiều nhà đầu tư tổ chức bán ra gì ạ 23 triệu cổ phiếu tiếp tục 15 triệu cổ phiếu cái việc mua rất là ít nhưng bán ra rất là nhiều và đây là toàn bộ chủ doanh nghiệp toàn bộ các công ty họ bán ra họ tiếp tục bán ra và trong khi đó ở đây chúng ta cũng thấy là ai đang bán ra công ty trách nhiệm nhà đầu tư Việt Nam tại sao SSI người ta lại bán ở đây bản thân chủ tịch hội đồng quản trị họ cũng bán ở đây chúng ta tiếp tục quan sát ở đây ai là người bán ra ở đây ai là người bán ra tiếp tục bán ra ở đây và nếu chúng ta nhìn thấy mua vào thì mỗi lần mua chúng ta chỉ thấy là mua đôi chút để thực tế là mục đích để kéo giá lên và tiếp tục giảm tiếp và họ lại tiếp tục bán ra vậy chúng ta đang thấy điều gì đang diễn ra nếu chúng ta thấy là mọi người đang bán ra Vậy họ đã bán ra ở phần này rồi ạ Chúng ta đang đặt sao? Họ đang bán ra ở phần này thì họ có mua ở phần này không ạ Hello, bao nhiêu bạn thấy là nếu các nhà đầu tư tổ chức họ đang bán ra ở cái giai đoạn từ cái giai đoạn này Ông chủ tịch hội đồng quản trị Ông cũng bán ra Đây là những công bố thông tin rất là rõ Ai cũng biết được Nhưng chỉ có mỗi nhà đầu tư chúng ta không biết Và chúng ta lại tiếp tục mua cổ phiếu ở giai đoạn Vậy họ đang bán ra ở đây họ có mua ở đây không hello bao nhiêu bạn nghĩ rằng nếu họ bán ra ở đây thì họ có mua ở đây không chúng ta có thể comment cái không chúng ta có thể comment trong trường hợp nếu họ đang bán ra ở giá gì ạ lúc này là giá à, đây là chia rồi ạ ở cái vùng giá mà trước khi chia nó đang ở vùng này vậy bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu về họ có mua không câu chuyện ở đây chúng ta cần phải quay trở lại để nhìn rõ rằng sự thật nó đang ở đó tức là họ vẫn cứ tiếp tục bán ra trong một xu hướng đi lên và thỉnh thoảng họ sẽ có những đợt mua một vài các gì ạ à, số lượng cổ phiếu rất là nhỏ tiếp tục mua một chút nữa nhưng ai đó sẽ nói các bạn là đây là cơ hội để chúng ta mua vào đây là cơ hội để mua vào và rất nhiều cơ hội để chúng ta mua vào và cuối cùng chúng ta mua điều gì diễn ra điều gì diễn ra khi mà chúng ta mua ngày càng cổ phiếu lại tiếp tục giảm tiếp tục giảm và cuối cùng chúng ta bị thua lỗ à, đây là cổ phiếu đầu tiên các bạn có thể quan sát các bạn có thể nhìn nhận ở đây chúng ta lại tiếp tục một cái cổ phiếu khác đó là cổ phiếu HPG đây là cổ phiếu HPG bao nhiêu bạn nhìn thấy cổ phiếu HPG có thể comment uh, số 2 được không bạn nếu các bạn nhìn thấy cổ phiếu HPG và nó đang làm gì ở đây chúng ta đang nhìn thấy một cái chu kỳ của nó này một chu kỳ của nó khi mà nó ở giai đoạn tích lũy thì bắt đầu nhà đầu tư có thể mua họ có thể mua nếu bình thường là họ có thể mua nhưng tuy nhiên bắt đầu cổ phiếu bắt đầu lên ở đầu tôi chúng ta thấy là một số lượng cổ phiếu bắt đầu bán ra nhưng chúng ta cũng thấy một lượng cổ phiếu bắt đầu mua vào những số lượng nhỏ bán ra thì rất lớn chúng ta nhìn độ bán ra rất lớn mua vào một lượng nhỏ bán ra rất lớn nhưng mua vào lượng nhỏ và chúng ta thấy là mua thì rất ít bán ra rất là nhiều chúng ta cũng thấy ở trên này họ bắt đầu tiếp tục bán ra nhưng họ mua được bao nhiêu ạ họ mua à, họ mua một vài triệu cổ phiếu nhưng thực tế chúng ta nhìn đấy họ kéo lên họ bán ra họ tiếp tục bán ra họ tiếp tục bán ra họ có thể mua đôi chút để tiếp tục bán ra nhiều hơn họ có thể mua đôi chút để bán tiếp tục bán ra nhiều hơn và tiếp tục bán ra ở nhiều lần khác và trong quá trình bán bán vậy bạn thấy là cổ phiếu này giá nó rẻ vậy các bạn thấy là cổ phiếu giá nó rẻ thì hiểu chúng ta hỏi tại sao các nhà đầu tư tổ chức họ lại không mua vào đợt này mà họ tiếp tục bán ra trong một chu kỳ giảm nhiều bạn có hỏi rằng là có nên mua được hay không nhiều bạn hỏi là có mua được cổ phiếu này hay không thì đây là câu trả lời à, tại vì hôm nay Dũng nhận được một cái một cái gì ạ à, một cái thông tin ở trên ngoài thị trường bao nhiêu bạn biết cái thông tin đó là một cái cái cái đờ, ờ, cái bạn nào ở đâu đó ở công ty chứng khoán nào đó không biết là bạn ấy đang đầu tư như nào tí nữa chúng ta sẽ nói về câu chuyện của bạn này thế thì câu chuyện này chúng ta sẽ cần phải xem xem là chúng ta đang có bị như vậy không thế thì bây giờ chúng ta thấy là bao nhiêu chúng ta thấy là cái cổ phiếu hòa phát là cổ phiếu mà rất là hot trên thị trường nhưng chúng ta thấy là có ai đã mua vào đây chưa ai đã mua vào đây không phải là cổ phiếu là giấy mà chúng ta thấy là trong một chu kỳ giảm người ta sẽ tích lũy người ta mua rất là nhiều người ta vừa mua vừa bán vừa mua vừa bán và họ mua ở tích lũy ở đây một lượng cổ phiếu rất là nhiều 20 triệu cổ phiếu mua rất là nhiều 20 triệu cổ phiếu Điều à, chúng ta đấy mua nhiều quá, mua rất là nhiều. Ở đây họ đã mua 40 triệu cổ phiếu. Họ tiếp tục mua nhiều triệu cổ phiếu, sau đó họ lên họ bán. Họ lên họ bán, họ lên họ bán. Nên nhà đầu tư của chúng ta, đúng không? Nhà đầu tư chúng ta sẽ tiếp tục mua ở đây và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ ở đây. Đấy là cái góc độ như vậy chúng ta lại tiếp tục nói về cổ phiếu gì ạ à? đây là cổ phiếu mà ở à, thời gian vừa qua các bạn sẽ thấy là đây là cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ khá là nhiều vậy đây chúng ta xem là ai đã bán cổ phiếu này cổ phiếu này được tích lũy khá là dài trong thời gian vừa qua họ có thể chúng ta đang nhìn thấy điều gì đó họ bán họ bán họ bán nhưng ở đây chúng ta thấy họ mua 47 triệu cổ phiếu họ tiếp tục mua 7 triệu cổ phiếu họ tiếp tục mua 16 triệu cổ phiếu họ tiếp tục mua 7 triệu cổ phiếu và họ tiếp tục mua 40 4 triệu phí và tất cả cái này là một cái quá trình kéo lên để mua và sau cái quá trình mua gom ở đây một thời gian thì ở đây chúng ta thấy là bán ra 3 triệu cổ phiếu bán ra tiếp tục 9 triệu phiếu nhưng ở đây chúng ta thấy được là mua và bán ra bao nhiêu bán ra 3 triệu bán ra 2.000 3 triệu tiếp tục bán ra bao nhiêu 5 triệu tiếp tục bán ra 2 triệu và chúng ta thấy là bán ra 1 triệu nên ở đây chúng ta bắt đầu họ đã bán ra ở đây ở đây chúng ta thấy tiếp tục họ bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu và quá trình này bán tiếp tục diễn ra quá trình này bán tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra tiếp tục diễn ra và chúng ta thấy là quá trình này tiếp tục diễn ra liên tục và quá trình này liên tục của các tổ chức bán ra liên tục của các tổ chức bán ra vậy ai là người khiến cho các bạn mua và nắm giữ cổ phiếu này bạn đang gặp cái vấn đề gì ạ nếu các tổ chức họ tiếp tục bán ra như này thì ai là người khiến cho các bạn mua cổ phiếu này chúng ta đặt ra một số câu hỏi một là cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ giảm khi cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng tất cả chúng ta đều mua là thắng ai cũng mua là thắng bởi vì nhưng tuy nhiên thì trong giai đoạn tăng này các tổ chức họ đã bán ra dần họ đã bán ra dần và chỉ có nhà đầu tư cá nhân chúng ta đã tiếp tục mua và tiếp tục mua đây là những ít lần họ mua vào mục đích là để tạo ra các thông tin nghi ngờ chúng ta nhưng cả một chu kỳ này họ bán và họ tiếp tục bán giảm rất là sâu và khiến cho chúng ta thấy là những nhà đầu tư cá nhân chúng ta cứ tiếp tục bắt đáy tiếp tục bắt đáy trong khi đó nhà đầu tư tổ chức họ bán ra rồi câu chuyện ở đây nếu họ bán ra ở đây thì liệu họ có mua ở vùng này không ạ theo các bạn hello nếu họ đã bán ra ở vùng này thì họ có mua ở vùng này không tại vì câu chuyện đây là gì ạ nếu họ bán ra ở đây họ có mua vùng này không ạ theo bao nhiêu bạn là họ vừa bán ra ở một cái mức này thì cái việc tại sao họ lại mua ở vùng đó nên rất nhiều đầu tư thấy là cổ phiếu đang rẻ rẻ và họ mua vào hôm nay có một cái thông tin của một cái bạn này đây các bạn bao nhiêu bạn đã nhận được cái thông tin của bạn này đây là một cái bạn bạn này gọi là big boy đầu tư cổ phiếu bạn này ở pvs bắc ninh bao nhiêu bạn biết bạn này ạ à? nếu bạn này biết bạn này thì có thể comment số 1 ạ à. bạn này đang nói là đang điều tra thằng Dũng DVD tức là Dũng đây là Dũng đấy tức là mình đấy đang điều tra mình đó là thằng Toàn à, thằng Ngọc Ngọc Ngộ Hưng và một số ấy đang gì ạ vay 20 triệu cổ phiếu bán ra từ 5x à, 20 triệu cổ phiếu bán ra từ 5x bây chúng ta quay trở lại xem là 5x nó nằm ở đâu à chúng ta sẽ quay trở lại 20 triệu bán ra từ 5x nằm đâu nếu chúng ta nhìn vào cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ở đây trong trường hợp chúng ta nhìn lấy cổ phiếu đây là chúng ta thấy là là 5x 20 triệu cổ phiếu thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu các bạn thấy là nếu bình thường là Dũng bảo là chúng ta bán ở đây thì tội gì phải bán ở đây đúng không đấy chuyện nếu bây giờ chúng ta biết là thị trường ở đây là đỉnh rồi tại sao chúng ta không bán ở đây mà đến đây chúng mới bán được đấy là câu chuyện đầu tiên câu chuyện thứ hai là gì ạ câu chuyện thứ hai là bao nhiêu bạn đã bị bạn này súi mua những cái cổ phiếu tương tự như này bị thua lỗ nếu bạn thực sự nhá Xúi mua những cổ phiếu dạng như này bắt đáy bắt đáy sau đó bị thua lỗ. Và bây giờ họ có cách là họ đổ lỗi cho một ai đó bằng cách gì ạ? À? Đó là họ nói rằng là thị trường đang do một số ông bán khống bán ra. À, một số ông bán khống bán ra. Nên ở đây chúng ta thấy là về cơ bản đây là một cái người chúng ta gọi là vu khống vu khống thì có thể chúng ta sẽ gì ạ à? là danh tiếng chúng ta về cơ bản chúng ta có thể là gì ạ à? kiện lên là chúng ta thấy là một cái điều đó sẽ diễn ra từ, từ thứ hai nữa là gì ạ à? bán khống tất cả những ai bán khống đều vì gì à? vi phạm pháp luật hiện tại là trên thị trường thì có bán khống các bạn nhé về cơ bản thì thường thì họ có những kho kho rất lớn nên họ có thể bán ra đấy là bán khống nên cơ bản là gì ạ nếu một chu kỳ đi xuống thì hỏi chúng ta bên chỗ hỏi nhá chúng ta đặt câu hỏi là những cái ông cho bán khống có lãi không à bây chúng ta này những cái nhà mà có kho kho cổ phiếu DG vậy họ có lãi hay là lỗ theo các bạn họ lãi hay lỗ nên ở đây chúng sẽ chia sẻ cho các bạn là kể cả những cái bạn mà cho bán khống cổ phiếu nha những cái kho người ta mua một số lượng cổ phiếu lớn thì thường là họ mua ở mức giá rất là thấp sau đó họ cho bán đây để họ kiếm cái phần gì ạ phần cái lợi nhận lợi nên chính vì vậy nếu họ mua ở đây họ cho bán ở đây thì rõ ràng cổ phiếu này tiếp tục giảm tiếp tục giảm nên họ chính là người bị thua lỗ nặng nhất chứ không phải là những ông bán khống những ông bán khống là ông có thể kiếm được nhiều lợi nhuận bởi vì ông bán và cái độ vênh của rất lớn nhưng những người mà gì ạ à, chúng ta gọi là cho bán khống cổ phiếu dù không nói là đạo đức hay không đạo đức ở đây nhưng đó là người có thể yeah, họ vì họ dẫn đến nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nên họ có thể chúng ta thấy là tưởng là họ đã tựa có lãi trong này nhưng thực tế họ đang bị thua lỗ rất là nặng chúng ta hiểu đơn giản là như vậy bởi vì những cái cổ phiếu mà nó đang ở tít phía trên này trong trường hợp họ cho bán khống trong trường hợp họ bán khống nếu họ mua ở đây họ cho bán khống điều diễn ra nếu họ mua ở đây họ cho bán khống nếu ra nếu họ mua ở đây họ cho bán khống nếu ra nên cái việc mà cái việc mà nhiều kho đã bị có thể chúng ta thấy là nó sẽ bị gì ạ liên quan đến gì ạ cái việc mà cháy tài khoản là đương nhiên trước đây dũng ở bên à, à, công ty chứng khoán hồ chí minh cái việc mà cho vay ở kho nói chuyện cái chuyện đấy là gì ạ dũng nghe tức là nghe các công ty chứng khoán là cho vay rất là nhiều nhưng lâu lắm thì mình cũng không quan tâm đến cái cái trường hợp như này nên chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ nhà đầu tư cá nhân chúng ta cái nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ thiệt hại rất là lớn nên đây là cái câu chuyện để cho chúng ta biết rằng là ở đây à, không biết là bao nhiêu bạn đã gì ạ, quan sát xem là nếu cái tài khoản của bạn đã bị bạn này bảo mua cổ phiếu bắt đáy hoặc là giữ cổ phiếu thì chúng ta có thể à, xem lại tại vì cái mục đích của bạn này là gì ạ là đưa chúng ta vào cả cái zoom của bạn đấy đấy hiện tại là bạn này bạn đưa vào chúng ta vào zoom vào đấy và có thể là dẫn đến có thể là do bạn này đang khuyến nghị một ai đó ờ, kết quả nó không tích cực nên bạn ấy gì ạ cứ đưa ra một lý do nào đó là ai đó bán khống nhưng thực tế là gì ạ nếu bán khống hay không bán khống thì một chu kỳ đi xuống mà chúng ta mua vào đó là chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ gặp rất rủi nhiều rủi ro bao nhiêu bạn hiểu điều này có để comment số 3 không ạ tức là cái câu chuyện đấy là gì ạ ví dụ dù chúng ta có kiến thức hay không nếu dũng tin chắc là tất cả những bạn nào học của dvd thì đều biết là cái việc mà chu kỳ đi xuống thì phần lớn cổ phiếu sẽ giảm nên tội gì chúng ta cần phải nếu trong trường hợp mà sau này thị trường Việt Nam cho bán khống thì tại sao chúng ta phải bán khống ở mức giá 50 đúng không tại sao chúng ta phải bán khá mức 50 mà không bán khống ở mức giá 150 đấy là cái câu chuyện như vậy à, Dũng tin chắc rằng là cái cổ phiếu này sẽ được gì à, tiếp tục điều tra mà mong rằng sẽ có sự điều tra ở đây bởi vì thứ nhất là cái nhóm nào đó họ có thể bán họ có thể sử dụng nhiều tài khoản khác nhau nên mong rằng là tất cả mọi thứ này nó cần được minh bạch hóa ok ạ đây chúng ta thấy là từ thị trường chúng ta cần phải được minh bạch hóa bởi vì cái sự minh bạch này nó làm cho thị trường chúng ta tốt hơn và chúng ta thấy là thị trường chúng ta sẽ được uh, uh, phát triển hơn trong thời gian tới nên để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta nếu ai đó được dụ dỗ chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng cần phải mạnh dạn lên về bởi vì khi mà cổ, cổ, cổ phiếu thị trường mà các tổ chức đang bán ra mà chúng ta lại mua vào đúng không các tổ chức bán ra mà chúng ta lại mua vào thì cái việc mà chúng ta đang gì ạ à, bị uh, Dũng không biết là chúng ta cần phải nói như nào nhưng rõ ràng là chúng ta đang bị thua lỗ rất là nặng nên chúng ta cần phải ờ, tỉnh táo hơn sau việc mà các tổ chức đang bán ra mà khi cổ phiếu bước vào một chu kỳ giảm chúng ta mua vào thì đấy là lý do chúng ta sẽ gì ạ có thể là nhiều nhà đầu tư đã mất khoảng 2 phần 3 tài sản trước đây một vài tháng khi mà Dũng chia sẻ đó là gì đã có những câu chuyện là những nhà đầu tư kiếm được 3 400 phần trăm lợi nhuận từ đỉnh sau đó khi mà kết thúc chu kỳ họ đã bị thua lỗ đến 30%. Bao nhiêu bạn đã biết cái câu chuyện này có thể comment số 5 đúng không ạ? Tức là đã có nhà đầu tư năm 2017 họ đãi hơn 400% với số tiền rất lớn và một khoản tiền khổng lồ nhưng khi kết thúc chu kỳ họ đã âm 30% tài khoản. Và chúng ta cũng là người tương tự như vậy thôi ạ. Nên cái việc mà chúng ta bị được nghe ai đó và những câu chuyện ở đây và chúng ta sẽ cần phải gì ạ nếu bạn nào biết cái thông tin này chúng ta có thể chia sẻ mang tính chất là để chúng ta nắm rõ được bởi vì thứ nhất là gì ạ đây là họ mục đích là gì ạ họ mục đích là những nhà đầu tư bị thua lỗ về cổ phiếu DG khi những người đầu tư bị thua lỗ cổ cổ phiếu DG họ chia sẻ cái điều này để làm tạo ra một cái gì ạ tạo ra một cái những anh chị em bị thua lỗ thì họ có thể oán hận Dũng bởi vì à, Dũng đã chia sẻ cái à, tức là họ nghĩ rằng là do Dũng bán khống nên thì à, cổ phiếu giảm nhưng đây là cái gì ạ à? đây là cái bạn này chắc là bạn khuyến nghị mua vào cổ phiếu nên dẫn đến cái việc cổ phiếu bị thua lỗ hoặc là một vài cổ phiếu nào đó nên chính vì vậy họ đang đi tìm cách để đổ lỗi cho người khác các bạn thử dũng đoán như vậy các bạn thử keo kiểm tra lại toàn bộ cái thông tin của bạn nó sao tại vì những cái cổ phiếu mà dũng chia sẻ nó đang ở ở góc độ mang tính tính gì ạ à? khách quan bởi vì nếu các bạn đã đầu tư thì các bạn đều có thể xem lại các video từ trước đến nay và à, đặc biệt là những bạn đã học của DVD thì chúng ta có thể à, biết được cái vị thế này hello ạ ok vì à, tại sao chúng ta lại chắc nhiều quá bởi vì các tổ chức họ bán ra nhiều như này tại sao các tổ chức họ bán ra nhiều này thì rõ ràng là chúng ta cần phải thoát ra chứ đúng không ạ hello à, bạn à, Việt Anh ạ à, các tổ chức họ bán ra nhiều như này thì làm sao ạ đấy thế thì câu chuyện là chúng ta cần phải lên án những cái cái nhóm như này tại vì họ mua cổ phiếu họ khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu hoặc là uh, họ tham gia làm một cách nào đó để tư lợi một cách gì ạ trục giật thì cái này chúng ta cũng phải lên án tại vì nhà đầu tư chúng ta thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm uh, <clears throat> chúng ta sẽ cần phải nắm rõ được cái uh, uh, cái biến động của thị trường ok uh, ok thế thì đây là câu chuyện của uh, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường thế thì khi mà chúng ta quay trở lại thị trường thì chúng ta cần phải rõ ràng như câu chuyện như vậy à, năm trước thì Dũng cũng đã có một cái trường hợp đó là gì ạ họ dùng tài khoản Facebook tạo ra một cái tài khoản giả sau đó thì đi đến các hội khác để comment để gì ạ để lôi kéo ai biết cái chuyện này năm ngoái năm ngoái năm kia nếu anh chị em đã từng nghe câu chuyện này comment số 1 cái ạ sau đó Dũng phát hiện ra và Dũng đã gì ạ yêu cầu cậu gỡ bỏ nếu anh chị em đã nhìn thấy là comment các tức là năm ngoái Dũng có một cái câu chuyện đó là gì ạ đã có một nhóm đội nhóm cũng ở trong cái giai đoạn như này họ đã gì ạ sử dụng sử dụng một cái nick giả của Quang Dũng Mini nên đấy chúng ta thấy là Dũng có hai cái page đó là à, có một cái page là Quang Dũng DVD và Facebook à, YouTube Quang Dũng BD còn không có một cái kênh nào khác ngoài nên chính vì vậy các bạn cần nếu các bạn theo dõi thì các bạn cần phải theo dõi kênh chị chính à, loại trừ khi mà chúng ta lại bị à, à, bị lôi kéo vào những cái tổ chức mà chúng ta không biết là nó có thể mang lại cái cái, à, cái những cái sâu tích cực cho chúng ta thế thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta quay trở lại xem là nếu bây giờ chúng ta nhìn vào học về cái điều này thì chúng ta nhìn thấy là rõ ràng thử xem một vài cổ phiếu xem là có phải lãnh đạo họ bán hết không có phải lãnh đạo họ bán hết không có mỗi chúng ta không biết thôi ạ nào bây giờ chúng ta nhìn một cổ phiếu khác đi ạ họ đang làm gì ạ chúng ta nhìn xem họ đang làm gì tại sao chúng ta lại mua vào đơn giản đấy thôi ạ à? nên tất cả cái điều này chỉ mỗi nhà đầu tư chúng ta không biết thôi ạ đây là những cái thông tin mà nó được public trên thị trường nha cái này là nó không phải là ai đúng không public trên thị trường mọi cái này được khoai an tất cả mọi người đều thông tin hết ra thị trường chỉ có mỗi nhà đầu tư chúng ta không biết thôi ạ nên chúng ta cứ vào nhóm để chúng ta tham gia và chúng ta chảy hiểu tại sao chúng ta cứ thử xem một vài cổ phiếu nữa xem là chúng ta nhìn thấy xem là họ đang làm gì và chúng ta có thể thấy rằng là họ chỉ bán ra và đây chúng ta nhìn xem ạ họ làm gì đấy ạ CEO họ làm không làm gì ạ chúng ta nhìn thấy họ đang làm gì tất cả cái điều này chúng ta đều phải biết bán 3 triệu cổ phiếu tiếp tục bán 2 triệu cổ phiếu và chúng ta nhìn đơn giản không ạ Hello bao nhiêu bạn đã học được điều bài học này ạ à? nếu các bạn học bài học này có thể comment số 1 số 10 đấy ạ à. hãy comment số 10 để chúng ta học được bài học này bởi vì chúng ta cần phải học bài học này vậy khi họ bán ra họ tiếp tục bán ra mà chúng ta lại tiếp tục mua vào vậy điều gì diễn ra họ bán ra mà chúng ta tiếp tục mua vào và chúng ta bắt đáy chúng ta tiếp tục bắt đáy thì đấy là lý do chúng ta sẽ có thể trả giá rất đắt khi mà chu kỳ lên thì họ đang bán và chu kỳ xuống đến đây họ còn bán cơ mà đến đây họ còn bán 3 triệu cổ phiếu vậy đến đây họ còn bán 3 triệu cổ phiếu thì có họ có mua ở đây không ạ câu chuyện họ có mua ở đây không ạ và cổ phiếu thường nó sẽ quay trở lại cái giá ban đầu nó quay trở lại giá ban đầu và chúng ta sẽ thấy là điều gì diễn ra nếu cổ phiếu này tiếp tục quay trở lại giá ban đầu và tích lũy trong khoảng độ 3, 4 năm, 5, 6 năm nó không lên nữa thì sao? Nếu 5, 6 năm nữa nó cũng chẳng quay lại nữa thì sao? Và chúng ta lại tiếp tục đầu tư gì ạ? Tiếp tục đầu tư theo kiểu đầu tư dài hạn. Và lý do chúng ta đầu tư dài hạn bởi vì chúng ta chẳng biết cổ phiếu nó theo chu kỳ. Tất cả cổ phiếu nó đều theo chu kỳ hết ạ. À ok đó là câu chuyện đầu tiên để chúng ta sẽ thấy rằng là thế thì trước khi thị trường tạo đáy thì điều gì diễn ra anh chị em nếu nếu mà đã đừng ờ, tham gia những chương trình của Dũng thì các bạn có thể com comment trước khi thị trường tạo đáy thì chúng ta có thể co quan sát và thấy rằng là nó có điều gì diễn ra có điều gì diễn ra điều gì diễn ra tại vì chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên lý hoạt động của nó các nguyên lý hoạt động của nó chúng ta cần phải hiểu rõ rằng các cổ phiếu nó vận động ra sao vậy nếu trong trường hợp các cổ phiếu này mà nó tăng bao nhiêu nó giảm về bính nhiêu thì chúng ta thấy là một cổ phiếu mà tăng bao nhiêu giảm về tăng như thế này sau lại giảm về đúng như vậy thì đây có phải là cổ phiếu tăng trưởng không ạ nếu mà nó tốt thì nó người ta phải mua ở đây nhiều chứ đúng không ạ nó tốt người ta phải mua ở đây nhiều chứ ạ nó tốt người ta mua ở đây nhỉ nên tất cả cổ phiếu này chúng ta phải hiểu đó là đầu cơ và khi mà cổ phiếu đầu cơ nó xảy ra thì những cái dạng mà nó lên từ bao nhiêu từ 10 nó lên đến 100 và từ 100 nó quay trở về 10 thì chúng ta có nên mua dạng cổ phiếu này không nào chúng ta sẽ hỏi theo các bạn nếu mà cổ phiếu nào nó lên được 100 từ 10 lên 100 và từ 100 lên về về đến 10 đến hoặc là về đâu đây đó thì chúng ta nên mua cổ phiếu này hay không dù bây giờ chúng ta chưa nói về về VEDA chưa ạ bây giờ chúng ta sẽ nói về tư duy ạ một cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu tốt một cổ phiếu chúng ta đang nói là cổ phiếu tăng trưởng một cổ phiếu chúng ta đang nói là kỳ vọng trong tương lai nó lên từ 10 lên 100 mà bây giờ nó lại về 10 thì chúng ta có nên tham gia cổ phiếu này trong tương lai không những nhà tạo lập họ có thể kiếm tiền một lần thôi ạ à, một lần thôi họ có thể kiếm được hàng nghìn tỷ đồng hoặc nhiều nghìn tỷ đồng bằng việc mà gì ạ họ bán cổ phiếu ở đỉnh và khi họ bán cổ phiếu ở đỉnh và nhà đầu tư mua rồi thì lợi nhuận không quan trọng với họ nữa và sau khi cổ phiếu lại tiếp tục tạo đáy thì có thể nó mất khoảng một khoảng thời gian khá dài ở đây chúng ta nhìn này sau khi khoảng tại đỉnh thì nó mất khoảng thời gian khá dài có thể một năm có thể 2 năm thậm chí có thể 10 năm không quay trở lại được nhưng 10 năm không quay trở lại được đây là bài học của năm 2006-07. FPT phải mất 15 năm mới quay trở lại đỉnh ban đầu. Và nhiều cổ phiếu khác phải mất hàng nhịa chục năm mới quay trở lại đỉnh ban đầu. Vậy nếu chúng ta cứ mua và tiếp tục mua thì không biết bao giờ cổ phiếu có thể quay trở lại. Nên bài học đầu tiên với chúng ta đó là gì ạ? Một cổ phiếu lên bao nhiêu trả về bao nhiêu. Đây là cổ phiếu theo chu kỳ. Bao nhiêu bạn hiểu rõ là cổ phiếu theo chu kỳ. Vậy nếu cổ phiếu mà ngành chúng ta gọi là ngành liên quan đến ngành đặc thù bất động sản mà nó theo chu kỳ thì khi mà chu kỳ dòng tiền rẻ nó tăng tăng rất mạnh và khi mà chu kỳ dòng tiền yếu dòng tiền này à, giá cao tức là chúng ta gọi là chi phí giá cao thì nó tiếp tục quay trở lại và nó sẽ ở ở cái vùng tích lũy khá là dài một vài cổ phiếu có thể sẽ bị thị trường cho cuốn trôi bởi vì có nhiều nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là gì ạ nguyên nhân thứ nhất là bây chúng ta thấy là trái phiếu phát hành ra rất là lớn và được thu hồi trái phiếu không thì chúng ta không biết nhưng để gì ạ trả lại trái phiếu cho các gì ạ cho các nhà đầu tư ở thời điểm này là khó rồi chúng ta sẽ còn nhiều các yếu tố khác nữa như vay ngân hàng cũng khó rồi thứ ba nữa là để cho bất động sản nó có thể quay trở lại à, thời hàng kim như cách đây một vài tháng chắc là cũng còn nhiều thời gian nên chúng ta biết rằng chu kỳ nó đang là chu kỳ giảm và chúng ta lại cứ tiếp tục mua nên ở đây chúng ta thấy là câu chuyện của cái việc này nó là nó là nguyên lý chứ không phải là giống như bạn này vẫn nói rằng gì ạ à? ông nào cũng bán thì bán khống nếu cho thị trường mà ấy chúng ta bán ở đây đúng không ạ nếu thị trường mà nó cho phép chúng ta bán khống ở đây chứ có tội gì chúng ta bán ở đây cho nó mệt ra đấy là cái thứ nhất chúng ta cần phải nắm rõ được à, điều thứ hai chúng ta có thể thấy là Vậy gặp những cái cổ phiếu mà nó lên bao nhiêu nó giảm bao nhiêu Chúng ta có thể quan sát một vài cổ phiếu để chúng ta có thể nhìn nhận là là Những cái cổ phiếu như là gách chẳng hạn thế Nó lên bao nhiêu nó về bấy nhiêu thì chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra Nó sẽ vỡ, phá vỡ cái đường gì ạ à? SMA Nó phá vỡ cái đường trung bình động 52 tuần Nó phá vỡ đường trung bình động 52 tuần Và khi nó phá vỡ đường trung bình động 50 tuần Thì điều gì diễn ra nó có thể tiếp tục lao dốc và không phanh bao nhiêu bạn hiểu điều rõ này một cổ phiếu không phải nó rẻ mà khi mà cổ phiếu mà nó bị gãy và nó phá vỡ tất cả các đường trung bình động đi xuống thì đây chính là lý do chúng ta cần phải thoát và cần phải thoát chúng ta tiếp tục tiếp tục ở đây ạ chúng ta tiếp tục một vài các cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó lên đến đỉnh ngày trước chúng ta có một cổ phiếu như là hai nó lên đến đỉnh đúng không ạ và nó rơi hoặc là chúng ta có TGG đấy chúng ta nhìn thấy chưa ạ nó lên đến đỉnh và nó rơi và nó tiếp tục xuyên thủng và cuối cùng nó biến mất bao nhiêu bạn đã hiểu cái điều này nhỉ đấy bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment tiếp được ạ và chúng ta hiểu đơn giản là những cái cổ phiếu mà nó lên bao nhiêu mà nó có xu hướng về đúng đáy bấy nhiêu thì đây không phải là những cổ phiếu để chúng ta bắt đáy và đầu tư trong giai đoạn này dù là có thể nó sẽ hồi đôi chút nhưng đây không phải là dạng cổ phiếu chúng ta đầu tư nên không phải là dạng cổ phiếu đầu tư thì chúng ta nên làm gì ạ nên quan sát và theo dõi mà thôi vậy tất cả những cổ phiếu mà nó đang trong chu kỳ suy thoái thì hãy thoát ra và đứng ngoài để đi tìm những cái cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ có gọi là chu kỳ tăng trưởng. Vậy để những cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng trưởng, chúng ta sẽ cần phải phân tích vào một nhịp sau. Nhưng cơ bản chúng ta thấy là những cổ phiếu ngành năng lượng, những cổ phiếu liên quan đến gì ạ? Được hưởng lợi khi mà lạm phát ở gia tăng. Và thời điểm mua chúng ta sẽ cần phải thêm thời gian như là điện nước hoặc là một số lĩnh vực khác nhưng chúng ta cần phải thời gian để chúng ta biết được thế thì bây giờ câu hỏi là các bạn đang hỏi nếu bạn đang hỏi từng cổ phiếu thì rõ ràng là không trả lời lúc này tại vì ở đây chúng ta nhìn ở góc độ chúng ta nhìn trên biểu đồ nhá chúng ta sẽ quay trở lại biểu đồ đây là biểu đồ biểu đồ của chỉ số vậy nếu chúng ta quan sát về cái chỉ số của thị trường quan sát chỉ số thị trường đây là một chu kỳ tăng của thị trường chu kỳ tăng của thị trường nếu một chu kỳ tăng như này thì nó sẽ bước vào một chu kỳ gì ạ nó bước vào chu kỳ gì ạ nó có thể bước vào chu kỳ giảm vậy khi mà chu kỳ tăng như này nó bước vào chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là tất cả cổ phiếu chúng ta dù tốt hay giờ xấu thì nó đều giảm hết đúng không và thời điểm hiện tại Vậy nếu chúng ta quan sát thời điểm hiện tại của thị trường chung thời điểm này thì chúng ta đang thấy điều gì ạ? Về cơ bản nó đang chu kỳ giảm. Vậy nếu thời điểm gần hiện tại thì chúng ta thấy là chu kỳ trong ngắn hạn của cổ phiếu đang là xuống giảm đúng không ạ? Mà xuống giảm này chúng ta có cầu vào tham gia không ạ? Anh chị em có nhìn thấy nhu cầu tham gia của cổ phiếu này thời điểm này không ạ? Dù là thị trường đang gặp cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây chúng ta gọi là trong ngắn hạn nhưng hiện tại chưa có cầu tham gia vào tức là nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức hiện tại chưa tham gia vào nên chính vì vậy chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu chưa có nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức bằng khối lượng lớn tham gia vùng ở đây thì rõ ràng là chúng ta thấy là mua để bắt đáy ở những vùng này theo chúng ta nó có tích cực cho chúng ta hay không ạ? Nó đang thiếu cầu. Nó đang kiểm tra lại đáy mà lại thiếu cầu thì nó mang lại tiếp tục cho chúng ta không? Trong trường hợp nếu ngày mai nó giảm tiếp, nếu ngày mai giảm tiếp với khối lượng lớn thì cái việc phá vỡ cái đường mốc 1150 là đương nhiên xảy ra và khi mà phá vỡ 1150 mà xảy ra ở đây chúng ta cần lưu ý nhá trong trường hợp nếu khối lượng lớn cái này là cái chúng ta cần phải nắm rõ này tại vì ở đây nếu chúng ta không nắm rõ và chúng ta nghe mang tính chất là gì ạ nửa vời là chúng ta lại tiếp tục gặp một cái rắc rối đấy và các bạn chúng ta tập trung nghe rõ cái điều này có thể comment số 1 cái tại vì chúng ta cần phải nắm rõ để chúng ta có thể biết thị trường tạo đáy hay không nếu các bạn comment ạ à, nếu các bạn ở đây comment số 1 bởi vì nhiều cái thông tin khi mà Dũng chia sẻ này một số ông thì cứ cắt một đoạn ra sau đó thì chúng ta cứ đi vào những group kín group hở nói lung tung thì ở đây chúng ta cần phải nắm rõ được hay là câu chuyện của bạn gì đó bạn nói DG nếu DG mà bán thì bán từ giá 120 rồi chứ không phải bán ở giá này nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta đi theo những cái nhóm đấy để được họ đưa vào giúp kín lúc ở mà chúng ta lại không không có cái sự chính trực của chúng ta không nói được lên cái cái suy nghĩ chúng ta thì chúng ta cần phải xem lại bởi vì chúng ta biết nó sai mà nó đang đi dọa nó đang đi nói nó đang đi gì ạ úp sọp chúng ta bởi vì những cái cổ đông hoặc những người mà tham gia trong cái nhóm bạn đấy thì Dũng tin chắc khoảng độ 99,99% là đang bị thua lỗ bạn nào đang theo dõi cái zoom đó hoặc là đang được nghe cái cái cái cái cái cách mà phím hàng đấy có thể comment số 2 rồi xem là Dũng khẳng định luôn là cái việc mà mua theo hoặc là cái việc mà mà tương tác theo kiểu dạng đấy thì 99,99% ,99 là lỗ bởi vì khả năng bạn ấy đang nắm giữ cổ phiếu cái chắc suất là đang nắm giữ cổ phiếu là khá cao đấy về cơ bản nó là như vậy tại vì chúng ta chỉ cần tư duy đôi chút là chúng ta nhìn thấy cái điều này thôi ạ và chúng ta có có thể hiểu luôn là trong suốt thời gian vừa qua chắc đấy bạn ấy đang khuyến nghị chúng ta mua vào đấy là câu chuyện thứ hai nếu dũng thì dũng không nghe không biết là bạn này ở đâu nhưng nếu chúng ta gọi là tư duy sử dụng cái đầu cái là chúng ta biết ngay đấy đấy sử dụng cái đầu là làm chung này còn nếu anh chị em là đầu tư phái sinh và sọt đấy thì các bạn Dũng sẽ có trả lời có hỏi luôn các bạn là phần lớn anh chị em đầu tư phái sinh là bị thua lỗ à, số đông là bị thua lỗ nên các bạn nếu chưa giỏi về gì ạ cơ bản cơ sở thì tốt nhất đừng đầu tư phái sinh đấy thế thì chúng ta cũng có thể nói rõ những cái điều này bởi vì khi mà chúng ta nghe mà nó không đầy đủ dẫn đến chúng ta hiểu lầm nhau là chúng ta sẽ gì ạ gặp rất nhiều cái rủi ro ok chưa ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại câu chuyện này nếu trong trường hợp đây là đáy này ngày mai nó kéo giảm xuống cái vùng dưới này đây chúng ta gọi là giảm vùng dưới này tiếp tục kéo giảm và khối lượng lớn các bạn nhá khối lượng lớn nếu giảm một này khối lượng lớn thì nhiều khả năng nhá giảm về vùng này khối lượng lớn thì nhiều khả năng nó sẽ giảm tiếp nhiều khả năng sẽ giảm tiếp và chúng ta sẽ thấy là rủi ro rất lớn với chúng ta lúc này thị trường có thể nó tiếp tục theo một cái đà giảm sâu giảm sâu phá vỡ rất nhiều kênh xu hướng và chúng ta cũng chẳng biết thị trường sẽ đi về đâu nên nếu chúng ta gọi là tiếp tục nếu nó giảm tiếp mà chúng ta cứ bắt đáy ở đây thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ mất hết tiền bởi vì nếu chúng ta nhìn vào cái nhà đầu tư tổ chức thì rõ ràng họ chưa mua vào nhà đầu chúng ta gọi là những cái doanh nghiệp mà họ đang thấy là cổ phiếu giá của họ rẻ thì họ chưa mua vào tại sao bây giờ chúng ta nhìn thấy CO thấy giá rẻ tại sao họ mua vào tại sao DG thấy giá rẻ theo tí gì ạ bản thân là chủ tịch hội đồng quản trị không không mua vào giá cổ phiếu rẻ mà tại sao họ không đăng ký mua vào thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản đó là gì ạ nó rẻ mà tại sao họ không mua vào đấy chúng ta nghe chúng ta sẽ đây ạ à? đấy thế thì tất cả cái điều này chúng ta gì ạ thế thì một bạn có hỏi là cách làm như nào một là bạn đăng ký nhá bạn đăng ký cái phe an tại mình không mình không bán gì phe an cả nhưng đây mình mình đang sử dụng cái này để mình nhìn các ạ cái thứ hai trong phe an này nó có một đây chúng ta này vào cái phần biểu đồ bạn kích hoạt vào cái giao dịch cổ đông lớn này bạn đang kích hoạt vào giao dịch cổ đông lớn này bạn kích vào đây sau đó thì bạn chuột phải ấn vào đây là nó là mất này ấn vào đây và ấn này để hiện các à, điểm thanh trên thì nó sẽ xuất hiện cái các tổ chức ở đây là các cổ đông liên quan đến gì ạ đây là him lam vừa rồi là gì ạ họ bán ra rất lớn đấy ạ chúng ta nhìn ạ him lam liên tục bán ra điếc him lam đây là tổ chức vậy him lam nó là tổ chức của cổ đông lớn mà nó bán ra thoái vốn thì tôi hiểu đơn giản là chúng ta làm sao mà chiến thắng được họ mà có lẽ là him lam đã gì ạ thuê một ai đó để à, thôi không nói cái này nó rất là phức tạp thế chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là him lam công bố bán mà tại sao người ta lại cứ khuyến nghị chúng ta mua vào đơn giản đấy thôi ạ chúng ta cần phải tư duy là him lam thì họ bán ầm ầm ra họ là cổ đông lớn họ bán ầm ầm ra và chúng ta là cứ tiếp tục mua vào thì đấy là cái mà chúng ta lỗi là lỗi rất là nguy hiểm thế bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường chung thị trường chung bây giờ nếu trong trường hợp nó giảm tiếp thì sao chúng ta hiện tại chúng ta chưa có dòng tiền lớn tham gia vào đây trong trường hợp chúng ta gọi là trong trường hợp tích cực đi ạ gọi là tích cực đi ạ à, thì nếu nó có hồi thời điểm này nhá nó có hồi thì cái áp lực bán ra ở vùng này cũng rất là cao đây trường hợp tích cực nhá đây là áp lực bán ra tại vì khi nó lên đây là áp lực bán ra rất là cao nên chính vì vậy ở trên cái vùng này này nó tạo ra biến động lớn nhìn vào vài cổ phiếu như SI thì nó đang thủng hiện tại nó đang thủng cái vùng kháng cự mạnh đây chúng ta gọi là đang thủng cái vùng kháng cự mạnh thông thường khi mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự mạnh này nó tạo ra sự biến động rất lớn biến động cực kỳ lớn có thể nó lên xuống hôm nay sàn có thể ngày mai tăng trần sàn liên tục ở trong cái vùng này nên chính vì vậy khi mà chúng ta gặp một cái vùng hỗ trợ mạnh này mà cổ phiếu đang gặp thì nó tạo ra biến động lớn nhưng tuy nhiên thì chúng ta chưa thể biết đây có thể tạo đáy ngắn hạn hay không các bạn nhé không thể biết tạo ra đáy ngắn hạn hay không dù là hôm nay nó đạp vào cuối phiên đạp vào quý phiên mục đích để ép cho các nhà đầu tư phải bán ra bằng hết nó ép cho các nhà đầu tư cần phải bán ra bằng hết nhưng quá trình này bán mạnh hay không thì chúng ta thường nhé thường thì ngày mai chúng ta thấy là nó sẽ có sự biến động lớn cái biến động lượng lớn chẳng hạn nếu chúng ta nhìn vào góc độ nào đó thì trong một quá trình giảm ở đây trong VSA trong trong trong uh, ờ, SI thì cái này là cái gì ạ hello chúng ta các bạn có thể comment cái này là cái gì ạ trong SI cái này là cái gì ạ sau khi giảm ở mô hình vai đầu vai thì quá trình bán mạnh đầu tiên chúng ta gọi là cái quá trình bán mạnh đầu tiên và đây là một cái gì ạ đã có một dòng tiền nào đó họ đỡ ở đây và sau đó họ sẽ rũ bỏ rất là mạnh rũ bỏ rất là mạnh và quá trình này chúng ta gọi là quá trình SC quá trình SC có thành công hay không thì chúng ta chưa biết được nhưng sau SC này nó sẽ có những cái gì biến động lớn và có thể tạo ra đáy nhiều hơn có thể tạo ra đáy ở đây à, xin lỗi ạ tạo ra đáy ở đây đây là quá trình đỡ cung sau khi quá trình đỡ cung bởi vì đã có một dòng tiền nào đó họ tham gia ở đây nhưng cái việc mà tham gia ở đây họ sẽ tiếp tục đạp xuống để cho phần lớn các nhà đầu tư cá nhân yếu vía cần phải thoát ra hết khỏi thị trường sau khi các nhà đầu tư yếu vía thoát ra khỏi thị trường chúng ta sẽ xem gì ạ xem kỹ vào những cái phiên gần đây có thể phiên ngày mai phiên kia nếu quá trình này mà quá trình mà chúng ta gọi là tạo ra hồi một khối lượng khổng lồ hồi một khối lượng khổng lồ thì chúng ta cũng sẽ không mua chúng ta đợi cho quá trình giả sử chúng ta có một cái kịch bản như sau một là quá trình hồi của chứng trình khổng lồ thì chúng ta sẽ không mua ở vùng này và chúng ta đợi quá trình test cung tức là quá trình kiểm tra lại cái cung ở đây nếu cung nhỏ chính nhịp hồi thứ hai chúng ta mua vào và cổ phiếu thường sẽ kéo lên đến cái vùng ở phía trên này khi mà cổ phiếu kéo lên ở vùng trên này thì nó có hai kịch bản xảy ra nếu kéo lên đến vùng 30 này nó yếu thì mô hình này có thể tiếp tục rơi xuống và giảm rất là sâu còn trong trường hợp nếu mà nó kéo lên khối lượng lớn vượt qua cái đỉnh này và nó tạo ra gì ạ một quá trình hình thành chúng ta gọi là mô hình vai đầu vai thì quá trình hình thành nó sẽ tiếp tục đi tiếp nên tất cả cái gì ạ kịch bản này các bạn cần phải theo dõi sát những diễn biến mà Dũng chia sẻ còn nếu các bạn theo dõi mà thiếu không đầy đủ các bạn vẫn bị thua lỗ như thường bao nhiêu bạn hiểu này ạ tức là nếu các bạn theo dõi mang tính chất là gì ạ chỉ chỉ mang tính chất là hời hợt thì các bạn bị thua lỗ như nên tất cả nếu ai đó hỏi là thời điểm này có mua được không thì tuyệt đối sẽ không mua được thời điểm này bởi vì phần lớn các cổ phiếu chúng ta nhìn vào quan sát chúng ta nhìn vào một vài cổ phiếu ở đây rõ ràng cổ phiếu mạnh nó cũng đang biến động lớn sàn luôn ạ à. chúng ta cũng nhìn thấy một vài các cổ phiếu rất mạnh nó cũng giảm biến động lớn và tất cả những cổ phiếu lớn như này đang biến động lớn như này thì chúng ta cần phải cân nhắc tiếp tục đứng ngoài tiếp tục đứng ngoài chứ không phải là chúng ta tiếp tục bắt đáy bởi vì bắt đáy ở trong lúc này các tổ chức họ không mua vào thì chúng ta có lý do gì tiền thì ít có một vài trăm triệu có một vài tỷ mà lại lại mua vào thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ rủi ro rất là cao nên chính vì vậy ở thời điểm này nếu chúng ta tiếp tục bắt đáy Tại vì Dũng không có lời khuyên nào cho các bạn đang nắm giữ cổ phiếu bởi vì lúc này nó đang rất là nhạy cảm nên bạn có hỏi là có bán hay không. Tại vì nếu mà bán thì Dũng đã nói cách đây bán cũng khá lâu rồi. Nên bây giờ chúng ta hỏi là có bán hay là có mua hay không thì thực sự là mua thì chắc chắn là không mua rồi mua thì không mua rồi còn bán thì rõ ràng là bây giờ nếu không giữ được tiền thì chẳng có cơ hội nào để gì ạ lấy lại tiền không giữ được tiền tâm lý thì không gì ạ tâm lý nó bị căng cứng khi mà tâm lý bị căng cứng thì thực sự là chúng ta sẽ không thể nào đưa ra quyết định được nên về cơ bản chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư nếu chúng ta không hiểu rõ được quy luật thì các bạn sẽ thấy là chúng ta lại tiếp tục phải trả giá cho cái việc thiếu hiểu biết của mình Dũng vẫn nói là Dũng có thể kiếm được lợi nhuận 100 thậm chí là 150% lợi nhuận năm nay. 150% năm nay. Câu chuyện đơn giản đó là gì ạ? Các bạn cứ theo dõi kênh của Quang Dũng DVD. Các bạn sẽ hiểu được lúc nào Dũng tham gia thị trường. Dũng để public cho các bạn biết mà. Khi nào bán ra cổ phiếu Dũng cũng public mà. Có gì ạ? Bao nhiêu bạn đã thấy là vừa DVD vừa có thể chia sẻ các bạn thời điểm mua vào và bán ra không phải là phí màng mà dựa trên các nguyên lý được phân tích rất là kỹ dựa trên những cái gì ạ kiến thức mang chính là why nguyên nhân kết quả chứ không phải dựa vào những cái gì ạ mách nước cho các bạn nếu bảo các bạn mua cái SSI nếu bạn mua bạn xong một cái xu hướng mà nó đang có dòng tiền lớn đang bán ra thì tại sao bạn mua vào tại sao chúng ta lại mua vào khi một cổ phiếu đang ở chu kỳ giảm và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là tất cả những cái biến động lớn như này thì <clears throat> cái vượt kéo cuối phiên đây chúng ta gọi là kéo cuối phiên thì thường là sau khi đạt cuối phiên những cái biến động trong ngày gì ngày mai ngày mai là phiên đặc biệt nếu ngày mai các bạn là phiên đặc biệt nếu mà giảm khối lượng lớn gãy cái vùng hỗ trợ này thì nhiều khả năng thị trường sẽ đi tiếp và giảm rất là sâu nha thị trường sẽ đi tiếp và giảm rất là sâu còn trong trường hợp nếu trong trường hợp mà tích cực nó kéo lên tích cực kéo lên tiếp tục kéo lên thì về cơ bản để ăn chọn cái vùng này nó chắc chắn là nó vẫn còn phải thời gian rất là dài nên có một cái tư duy ở đây là nếu để chúng ta mua cổ phiếu ở trong điểm này thì các bạn hãy gì ạ hãy lưu ý là chúng ta chưa biết là cái cổ phiếu nào nó gọi là cổ phiếu dẫn đầu chưa biết cổ phiếu nào gọi là cổ phiếu dẫn đầu chưa biết cổ phiếu nào nó mạnh hơn thị trường chưa biết là thời điểm nào nó dừng nên bây giờ có tất cả các chuyên gia dù là có phân tích VSA giỏi đến mấy thì họ nếu họ nói họ chỉ mang tính chất là gì ạ nói lung tung thôi ạ Dũng nói khẳng định là như vậy tại vì VSA là một hệ thống mà Dũng nghiên cứu và đưa vào Việt Nam gần như là đầu tiên ở Việt Nam nếu các bạn nào đã biết rằng là Dũng đưa cái VSA là lần đầu tiên về Việt Nam nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta nhìn vào cái biến động như này nhìn vào tất cả các xu hướng như này thì chúng ta cần phải thêm các dữ kiện nữa và muốn biết thêm dữ kiện khác nữa thì chúng ta hãy gì ạ tiếp tục theo dõi sát vào ngày mai các bạn hãy theo dõi sát ngày mai để Dũng có thể phân tích sâu hơn tại vì đến bây giờ thì hỏi là có nên mua cổ phiếu hay không thì rõ ràng là không về cơ bản là không sẵn sàng là còn các vì thị trường nó đang gãy như này thì nói là thủy sản hay là tất cả những cổ phiếu khác đúng không cổ phiếu khác điện mọi thứ thì nó đều ảnh hưởng hết hôm nay nó chưa giảm thì hôm sau nó sẽ giảm nên chúng ta sẽ gì ạ à? tốt nhất là chúng ta nên tiếp tục quan sát còn dự đoán là cổ phiếu sẽ giảm tiếp hay là cổ phiếu nó tăng tiếp thì đấy gọi là đoán mò thôi tại vì bây giờ chúng ta chưa thể biết được là cổ phiếu nó có mạnh hơn thị trường không thể biết được ạ đấy nên ờ, các bạn lưu ý là mai dũng sẽ tiếp tục tại vì mai là phiên rất là nhạy cảm nên bây hôm nay hỏi là có nên mua cổ phiếu hay không thì dũng sẽ nói là với quan điểm cá nhân của mình là không đấy thì đấy là cái điều tiếp theo còn ở đây Dũng cũng mong rằng là nếu các bạn nào đang ở trong cái nhóm vậy này thì cũng nói luôn là cái việc mà à, Dũng mong rằng là bạn ấy đưa ra một cái thông tin tức là nếu mà trả hạn như là ai đó tức là một tập đoàn lớn như này họ bán 20 triệu cổ phiếu à, DG bán khống thì không biết rằng là nó có xem với thị trường DG mỗi hôm nó thanh khoản bao nhiêu thì nó có tác dụng gì với thị trường hay không đấy là câu chuyện thứ nhất và thứ hai nữa là gì ạ là Dũng sẽ gì ạ cho bạn ấy đi pháp luật đấy nhá thì cứ bảo thông báo đó thì cái việc này là việc chắc chắn xảy ra nên một là gì ạ xin lỗi ngay tức khắc không cái việc thứ hai là gì ạ không để bạn ấy sẽ tiếp tục tại vì đây cái đấy là dũng đã ghi bằng hết rồi ạ tất cả thông tin là được ghi bằng hết rồi nên cái việc mà bạn uh, big boy à, đầu tư cổ phiếu nào đó và bạn đang làm ở pvs tức là đang làm công ty chứng khoán pvs nên cái điều này nếu chúng ta đang có như zoom trong đó thì cái việc đấy bạn ấy một là gì ạ hãy thoát hay tắt hỏi cái đấy ngay không để gì ạ một là cơ quan nhà nước vào thì cái việc mà vu khống người khác là cũng tù một công cái thứ hai là cái việc này đó là công ty chứng khoán PVS à, Dũng sẽ nói chuyện trực tiếp với PVS ở cái câu chuyện này để cái việc mà những cái người thứ nhất là họ xúi dục chúng ta vào mua cổ phiếu họ đưa chúng ta vào những rút kín rút kín để làm những cái việc mờ ám nào Dũng biết nhưng tóm lại là nó sẽ ảnh hưởng rất lâu đến, đến xấu cái uy tín của Quang Dũng DVD mong rằng chúng ta hãy gì ạ à, nói cho bạn ấy tại vì lúc này vẫn còn cơ hội còn nếu ngày mai và cái câu chuyện này vẫn còn tiếp diễn thì cái cái bạn à, big boy này đầu tư cổ cổ phiếu này không, không biết là các bạn có biết tài khoản cổ phiếu đấy nếu bạn nào biết thì có thể nhắn qua dũng dũng có thể làm trực tiếp với bạn đấy một đây là điện thoại của dũng nếu bạn nào có gọi đây đây số này của dũng thì các bạn có thể gọi điện lúc nào cũng được thì đây là cái để chúng ta sẽ thấy là những cái tình huống như này chúng ta cần phải làm nghiêm tại vì trên thị trường hiện tại thì rõ ràng sẽ có những cái thông tin tức là khi mình mình chia sẻ những gì đó mang tính chất để hỗ trợ nhà đầu tư thì đã có những cái kịch bản họ dựng lên giống như là một số năm trước đó là khi mà thị trường tạo đáy hoặc thị trường tạo đỉnh thì có rất nhiều kịch bản tạo đây tạo dựng lên thì đây cũng là một trong lý do mà chúng ta thấy là nếu các thông tin xấu bắt đầu diễn ra thường xuyên thường xuyên thì điều gì diễn ra thì chúng ta sẽ thấy là thường thì khi mà thông tin xấu liên tục liên tục diễn ra thì thị trường có thể tạo ra đáy đâu đâu đâu đó nhưng rõ ràng chúng ta cần phải thêm thời gian thêm thời gian sẽ là cái phiên bùng nổ theo đà cái phiên xác nhận hoặc là sau khi test cung thì chúng ta sẽ theo dõi sát cái video tiếp theo của Quang Dũng Medin à, rất à, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua nếu các bạn nào đã theo dõi hoặc là đã theo dõi lâu năm rồi thì có thể quay trở lại hoặc mới tham gia quay trở lại toàn bộ những video cũ toàn bộ những video cũ để các bạn theo dõi đặc biệt là cổ phiếu bất động sản Dũng chia sẻ khá lâu rồi khoảng 4 tháng rồi đó là lý do tại sao lại mua cổ phiếu bất động sản vì à, không mua cổ phiếu bất động sản vì mình nhất là Dũng có chia sẻ đó là trái phiếu đang gì ạ cái cái cái cái việc phát hành rất là bừa bãi trong suốt thời gian vừa qua cái thứ hai là gì ạ bất động sản nó lên đỉnh thì kiểu gì nó cũng vỡ nó không vỡ như theo kiểu kích thước nó vỡ nhưng nó cũng là xì hơi bởi vì nhà nước chúng ta bây rất là gì ạ rất là là, là công bằng đó là họ sẽ biết lúc nào cần phải gì ạ khóa van khóa van tín dụng và đặc biệt là gì ạ chúng ta biết rằng là cái gì tiền vừa rồi là tiền giá rẻ nó bơm vào do gì ạ covid người ta không đầu tư gì người ta đầu tư bất động sản nên việc nó bị xì hơi nó đương nhiên rồi ạ và cuối cuối cùng đó là gì ạ những anh chị em là đầu tư về bất động sản vừa rồi là không bán được đặc biệt là đầu cơ không bán được họ bán ra đơn giản thôi thì nó giảm thôi chả có lý do gì mà nó không giảm cả à, chúng ta sẽ à, nếu bạn nào chưa đăng ký ở à, cái đây là có một đường link à, về khóa học bí mật đầu tư chứng khoán nếu các bạn nào uh, chưa đăng ký thì các bạn đăng ký vào đây để tuần sau Dũng sẽ có một chương trình bí mật đầu tư chứng khoán bạn sẽ hiểu thế nào là cái nguyên lý vận động của thị trường nguyên lý thị uh, thị trường vận động ra sao và bạn hiểu uh, bạn cần phải có những cái tố chất gì quản trị cảm xúc ra sao tất cả cái điều này sẽ được uh, Dũng sẽ chia sẻ trong cái chương trình của Dũng và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi cái chương trình của tối hôm nay hôm nay thì về cơ bản thì thời gian không cho phép nên mình chưa nói về cái cái cái thị trường nó tiếp tục các chu kỳ tới nó tiếp tục như thế nào bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng cần phải gì ạ cần phải hiểu rõ hơn là những cái biến động thị trường giảm mạnh các biến động ra sao các cổ phiếu như nào thì chúng ta biết là cái cổ phiếu nào nó khỏe hơn nhưng khi thị trường giảm mạnh mà tất cả những cổ phiếu mạnh nó vẫn bị giảm thì chúng ta không thể đo lường được cổ phiếu nào yếu cổ phiếu nó khỏe nên chúng ta cần tiếp tục đợi và hiện tại Dũng vẫn đang đứng ngoài đấy còn khi nào Dũng bắt đầu tham gia thì các bạn sẽ thấy là Dũng đều chia sẻ public hết nên chính vì vậy chúng ta hiểu đơn giản nó gì ạ ngồi chờ cũng là cách mà chúng ta gì ạ kiếm kiếm tiền tức là chúng ta không phải đầu tư nhưng nếu các bạn nào mà đang nắm giữ cổ phiếu đang bị động loạn đang bị ờ, tâm lý lo lắng sợ hãi mệt mỏi thì tốt nhất giai đoạn này không đầu tư tại vì nếu trong đầu trong tâm lý chúng ta mà chúng ta đang lo lắng sợ hãi thì thực tế tốt nhất là không đầu tư bởi vì đầu tư là thua dù là có lãi cuối cùng vẫn thua đấy là lý do tại sao chúng ta không đầu tư Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong ờ, video tối mai. Nếu mà ờ, sáng mai hoặc là chiều mai thị trường mà nó có những cái tín hiệu thì Dũng sẽ xác nhận cho chúng ta biết rằng là nó test hay không test và điều này để chúng ta lưu ý hôm nay có một cái theo các bạn nếu trong trường hợp hôm nay có một cái tin tích cực đó là gì các bạn có thể comment không ạ tức là à, hôm nay nếu trong thị trường nó có một cái điều gì tích cực tích cực trong hôm nay thì các bạn thấy điều gì ạ trong trường hợp tích cực thông thường thì khi cổ phiếu gặp cái vùng hỗ trợ các bạn nhớ nhá gặp vùng hỗ trợ thì nó gì ạ à? nó giảm giảm nhưng nếu nó cố tình kéo giảm bằng cuối phiên thì thường nhá, cái này nó không phải tất cả cố tình kéo giảm đạt vào cuối phiên ATC thì thường lại là tích cực nên cái này những bạn nào mà sọt phái sinh là chúng ta cần lưu ý nhá mà là sọt phái sinh mà gặp những trường hợp này chúng ta cần phải đóng lại hợp đồng tại vì gì ạ kéo cố tình đạt vào cuối phiên mà lại không ra khối lượng thì thường nó hồi và nếu chúng ta đầu tư phái sinh chúng ta gì ạ hãy lưu ý nha hãy lưu ý cái điều này còn không chúng ta lại gì ạ hôm ngày mai dũng không biết chắc chắn ngày mai nó hồi hay không nhưng câu chuyện nó là như vậy đấy nếu mà trong quá trình đạp vào cuối phiên mà nó ở mức thấp khối lượng thấp gặp vùng hỗ trợ mạnh hỗ trợ trong ngắn hạn thôi thì chúng ta cần phải lưu ý ok à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định tốt nhất à, trong thời gian tới và mong được à, những đóng góp ý kiến của các bạn để Dũng sẽ làm những video mang lại nhiều giá trị hơn à, ok và mong rằng à, sẽ nhận được cái phản hồi của quý vị các bạn trong à, video theo đặc biệt là một cái ờ, câu chuyện của bạn này Big Boy đầu tư cổ phiếu tất cả những bạn nào mà đang có vấn đề hoặc đã đang bị bạn này phím hàng thì cũng phải xem lại tất cả video của này của bạn không biết bạn nào có kênh nào không ạ nếu có kênh thì Đấy, có kênh hoặc là thông tin gì đó mình cũng không muốn quan tâm đến bạn này làm gì nhưng trước mắt là nó ảnh hưởng đến những nhà đầu tư khác nên mình cũng nói sâu một chút ạ tại vì nếu các nhà đầu tư khác họ không biết thì đấy là cái nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng đến chính cái tài sản của chúng ta xin chân thành cảm ơn à, các bạn nào mà lần đầu tiên đăng ký kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh bởi vì Dũng sẽ tiếp tục phát những video nóng ở đây thì nếu bạn đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông bởi khi mà Dũng phát thì bạn sẽ là những người à, lần sớm nhất nhận được video và những video này có thể phát buổi sáng có thể phát buổi trưa có thể phát buổi buổi tối à, đặc biệt là những lúc mà thị trường có những cái thông tin tích cực xin cảm ơn